Số tiếp theo đọc ra đúng rồi 16.212 mình ghi vào đây nha Vậy thì cùng cô phân tích xem hàng đơn vị là chữ số 2 hàng chục là chữ số 1 hàng trăm là chữ số 2 tiếp đến hàng nghìn là số 6 và chục nghìn là số 1 và ở đây chúng mình có một con số được đọc là 8.105 sẽ được viết thế nào? À đúng rồi, có bạn đã viết rất là nhanh Mình sẽ viết 8 trước 8.000 tiếp đến là 100 lít lít lá số 0 và 5 đúng chưa ạ rồi tiếp tục nhá chữ số hàng đơn vị số 5 hai chục số 0 hai trăm số 1 nghìn số 8 ba chục nghìn không có chục nghìn tiếp đến là chữ số 700 không táo và mình tìm được cách đọc nhá ở đây cách viết cách mình viết số 7 này đầu tiên tiếp đến là số 0 số hàng nghìn số trăm là không chục không bảy à, là đơn số 8 đơn vị là số 8 vậy thì con số này được đọc là 70 nghìn 70 nghìn em nhé chục là 7 nhìn là không thì đọc là 70 nghìn 008 mình cũng ghi nhá Vậy thì các em đã hiểu bài toán đọc số và viết số chưa nào? rất là đơn giản đúng không em mình sẽ cùng sang bài số 3